Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Sau một thời gian bỏng bỏng thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em với một video chia sẻ về một cách build nhân vật DK ở Season 17.1 được thêm update của Season 17.2 và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem với cách build này thì lượng đam tối đa của em nó là bao nhiêu và để làm được cái video theo cái tiêu đề này thì mình đã chuẩn bị một nhân vật BM gần như là tối đa tất cả các trang bị như các bạn có thể thấy một cái các Shadow Brilliant Suit cộng 15 mapping đấy All Star 15 và DD 75 ngoài ra mình sẽ sử dụng một cặp kiếm cũng là mắt ốp luôn cả nguyên một cặp này nhé kèm theo đó chúng ta sẽ cùng sử dụng một cái earring 4 là bluetooth earring cộng 15 và tất cả đều là đam hết kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái ring phù thủy và một cái ring xương và một cái vòng cổ và vòng cổ đây là 6 ổ để có được một cái lượng đẹp gần như là khá là ok khi mà đi đến ở các map cao thì mình sẽ sử dụng lá penta mới ở đây mình sẽ dùng lá brilliant orb 1 cộng 15 và penta là penta pvp nhé nhé rồi trên đó là trang bị còn tăng điểm ra làm sao bởi vậy bảng C của chúng ta thì mình chỉ tăng strain là 1188 để có thể mang được cái set đồ lên đấy khi mà set đồ yêu cầu là sức mạnh phải là 1188 vậy còn các vũ khí của chúng ta thì mình sẽ tăng phụ thuộc vào năng lượng đấy ở các section cao thì vũ khí của BM sẽ có hai yêu cầu cho anh em lựa chọn một là đi theo sức mạnh là power hai là đi theo cái năng lượng NE thì tùy anh em lựa chọn cách build mà anh em có thể tăng theo à, sức mạnh thuần túy hoặc là tăng theo NE e. ở đây mình sẽ đi theo NE e nên mình sẽ chỉ tăng là 1188 và lượng AG chỉ là tối thiểu là một à, 383 điểm đấy 383 điểm à, chỉ để mang được cặp vũ khí lên mà thôi còn lại tất cả mọi điểm mình sẽ dồn vào e NE nhé nhé đây anh em có thể thấy NE rất là cao 1288 cộng với 907 là gần như là 2 3 NE rồi đây là chưa có bút nha nhé chưa có bất kỳ một bút của hay là của một EBM khác đấy nên đây là bảng C rồi Định với chúng ta định với bảng master 3 bảng master 3 mình sẽ tăng chủ yếu là PVM nên anh em đừng có thắc mắc tại sao lại không tăng điểm này mà tăng điểm kia mình nói sơ qua thứ nhất chúng ta sẽ giảm 10 điểm vào tiêu hao giảm cái hư hỏng đang bị 10 điểm vào hồi mana và hồi máu còn chỉ lấy 9 điểm là lấy tròn 6 phải ai 6 phần trăm hồi AG mà thôi vì khi chúng ta tăng NE thì lượng AG chúng ta có rất là nhiều ngoài ra mình sẽ là lấy 10 điểm để có thể tăng bonus 17 điểm ở tất cả các cái ô tăng điểm vào bảng C đấy những ô này sẽ tăng điểm vào bảng C nha nhé thì tùy anh em anh em có thể giảm bên này để tăng bên này lên 20 điểm cũng được nhưng mà đối với mình theo để cân đối điểm tất cả các điểm thì là 17 là hợp lý rồi đối với bảng nhựa bản sửa này là bản skill thế mình chỉ lấy 10 điểm để tăng khả năng tấn công thành công 10 điểm vào skill Sword Fury để tăng tầm đánh Đấy, mình sẽ giải thích từng ô cho anh em luôn và 20 điểm để tăng lượng đam tối đa có thể 10 điểm vào đâm gió này để học các cái skill là Fire Blow hoặc là Sword Blow nhé nhé bắt buộc phải học 10 điểm vào Distab Throw Sunsi này ngoài ra mình sẽ lấy 10 điểm combo để có thể tăng 30 điểm rút cũng như là 15 điểm vào bảo này đấy 15 điểm và 13 điểm bảo thì do mình cân đủ điểm nên giờ mình chia ra thôi anh em có thể tăng 10 10 là nhân dương 8 điểm 8 điểm thì anh em có thể chia ra ba ô này một ô 3 điểm sẽ là tăng lên được gần 20 tùy thuộc vào anh em thôi à, ở bên cạnh cột à, tấn công tấn công thì mình sẽ bắt buộc phải tăng 10 điểm vào attack rate để tăng khả năng tấn công thành công tương tự như là các cái bảng tăng đao khác mình sẽ dồn tăng mắc tối đa đao có thể đấy 20 10 10 điểm vào vòng máu và ở đây mình lấy 11 và 13 điểm như các cái video cũ mà mình đã tăng cách build tăng mm thì mình chỉ lấy tầm 11,3 để có được tối ưu điểm nhất ngoài ra mình sẽ lấy tăng 20 điểm áp suất drive để giảm khả năng mua bảo đi đấy khi mà chúng ta tấn công quả thành công thì sẽ có 50 phần trăm mỗi đòn đánh chúng ta sẽ hồi lại 45 máu đấy, rất là nhiều ở đây mình sẽ tăng mắc 19 điểm là 4 phần trăm đấy cho các ô là crit dam double dam excellent dam và xuyên giáp đấy nhé tiếp tục ta sẽ đến với bảng master 800 hay là master mở rộng đối với master mở rộng mình sẽ đầu tiên mình sẽ tăng max điểm vào swap blow và swap blow chúng ta đây sẽ có một tâm đánh rất là rộng Đấy. khả năng đánh lan AOE rất là tốt Đấy. nên khi mà đi trên thì anh em sẽ chủ yếu là phụ thuộc vào swap blow mà thôi và đối với khi mà BM đi với swap blow thì chúng ta có thể solo bất kỳ map nào nhé nhé ở đây thì chúng ta sẽ tăng tối ưu tất cả các cái điểm skill và ở ờ, dưới ô đi book thì mình hiện tại là lấy đi book độc và tăng điểm làm sao cho hợp lý để có thể tăng được vào 40 điểm bonus đám cũng như là 40 điểm bonus win đấy 40 điểm skill đám ở đây khi mà chúng ta tăng à, full bonus hay là full tăng thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục dồn vào NE e nhé dồn hết điểm vào NE e, tương tự như ở đây cũng thế rồi ở đây mình lại sẽ lại thêm 40 điểm basic đẹp để có thể có được một đường đẹp rất là tối, tối thiểu nhất có thể anh em có thể thấy được đẹp của mình mà khi mà chưa bút đẹp này anh em chưa sử dụng không hề sử dụng rong nhé mình sẽ không hề sử dụng rong mà mình sử dụng con sói thì lượng đẹp của mình cũng là hơn 11 nghìn rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số bài kiểm tra xem với cách build trên thì lượng đam tối đa em đã đạt được là bao nhiêu và ở với bài kiểm tra này mình sẽ đi nhanh qua hai cái map chính ở hotspot của map của Ray Aja và map cuối cùng là map Browning đây mình sẽ đi đến Ray Aja đầu tiên Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến bài hotspot của map Reaza và mình có sử dụng thêm là ngọc B và ngọc sụp búp để tăng khả năng hồi AG cũng như là tốc độ đánh. Bây giờ một số con số mà chúng ta có thể đạt được có dễ dàng nhận thấy là như sau. Attack Power 7974. Đấy. Agi thì là tối thiểu rồi. Tốc độ đánh bây giờ là bao nhiêu 177. Anh em thấy không? 177 đến 284 cũng không hề thấp. Đấy. NE là Martin gần gần 2003 và chúng ta hãy cùng nhìn đám của em nó một chút để xem lượng đám của em nó cao nhất là bao nhiêu nhé ở một số bài tệ thì mình cảm thấy lượng đám của em nó có thể đạt được tối đa là hơn một triệu đám đấy nhé Rồi, mình vừa đưa em nó đến map uh, Browning Cathu map cuối cùng để xem em nó có thể đạt được lượng đam tối đa là bao nhiêu Đúng rồi anh em thấy quả đánh rất là đau khi mà đi build cách này thì uh, chúng ta sẽ có một kill quả khá là cao nhưng đổi lại đẹp của chúng ta khá là thấp Đấy, anh em uống máu thì ôi rồi ôi rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào đam nha anh em 300 476 rồi ơi 408 con số 1 triệu đang của chúng ta đâu không đây là chưa có ebook cũng như là ebm nha nhé khi mà có ebook hoặc là ebm thì chúng ta sẽ có một đường đam cực kỳ tốt hơn nữa anh em có thể thấy khi mà lên bảng cuối cùng thì đam lên dây đã lên tầm ba triệu ba trăm hai mươi tám quá là khủng khiếp Ok, trên đây là một cái bài test nhỏ nhỏ anh em có thể thấy được cái lượng đam khủng khiếp của BM khi mà build PVM max đam và anh em cũng có thể cân nhắc khi mà lựa chọn cách build này khi đi săn boss cũng như là đi trên luyện level và hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em cũng như là anh em có thể tham khảo được và có thể áp dụng được trong server của anh em mình bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo